tiếp đến là bước thứ tư bước thứ tư là sau khi mình dán giấy xong thì sẽ đến một cái khâu gọi là hạ nền và đục phá hạ nền thì có nghĩa là mình có một cái máy để dập như này Đấy, máy cầm tay và nó có một cái mũi rồi anh chế ra từ cái mũi, mũi khoan thế thì cái mũi khoan đấy nó sẽ cắm xuống cái mặt gỗ và nó sẽ phá bỏ đi những cái phần gỗ thừa đấy, trên tranh là nó sẽ có mình mình vẽ ra chi tiết để mình đục còn lại thì nó là khoảng trống thì khoảng trống như thế là mình sẽ phá bỏ cái phần gỗ đấy đi đấy thì là khi mình dập bằng cái máy như này thì hoàn toàn bằng tay và cái thứ hai nữa là dập bằng máy như thế thì cái nền gỗ nó sẽ rất là phẳng và đến uh, cái bước tiếp theo sau khi mà mình phá máy xong như thế là bắt đầu mình sẽ đục phá để sau khi phá máy xong nó còn lại những cái chi tiết ở trên cái bản vẽ giấy đó, ờ, còn chừa lại thế thì đến lúc đấy là mình sẽ đục phá có nghĩa là tạo khối cho cái phần sản phẩm mà mà mình sẽ đục ví dụ như tạo khối cho một bông hoa tạo khối cho là một uh, nhân vật người hay tạo khối cho một cái nét gì đấy thế thì đến lúc đấy là mình phải phá cái khối ra là mình để nó nghiêng hay để nó thẳng để nó ngửa hay là để nó úp à, thì cái đấy là cái nó liên quan đến bản vẽ và mình đục uh, cái phần mà phá thô ấy ờ, phá khối ra ấy, nó càng chuẩn bao nhiêu thì cái khâu sau mình đục tỉa đục nét nó sẽ tốt bấy nhiêu vậy thì sau khi mà hạ nền đục phá xong thì bắt đầu là điêu khắc luôn đúng không anh ờ, đến lúc đấy thì anh gọi là mình ờ, đục vào nét chứ không phải là đục điêu khắc điêu khắc là một từ nói chung cho tất cả công việc rồi à. đấy, mình đục vào nét thì ví dụ như là lúc đó em đục một cái vị tướng quân đi đúng không lúc đấy mình đục phá đục ra cái gương mặt như này chân tay vai là nó ở vị trí như này thế đến bước tiếp theo đấy là quan trọng hơn là mình đục vào nét thì lúc đấy là cái vai nó ra cái vai cái mắt nó ra cái mắt cái môi nó ra cái môi đấy dâu ria là nó ở các vị trí là nó hoàn toàn chính xác và sau đó là làm cho nó trở thành một cái nét mà nó giống như là thật đấy, thì đấy được gọi là đục nét thế thì cái khâu đục nét này nó phụ thuộc rất nhiều với khâu đục phá đấy, nếu như mà đục phá mà mất đất đi rồi đục cái vai nó sai vị trí hoặc là cái tay nó quá dài thì dù đục nét đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không hoàn hảo đấy, thế còn nếu như mà đục phá đã đúng vị trí rồi nhưng mà đục nét nó lại không không sắc nét ờ, chẳng hạn như là đục cái vai hoàn thiện cái vai bị lệch xuống hay là hoàn thiện cái mắt nó lại bị bé đi hay là cái ờ, đôi ờ, à, hai con ngươi nhìn nó lại bị lệch thế thì như thế là nó cũng sẽ không hoàn thiện ờ, nên là từng khâu nó cứ bị đan xen vào nhau là như thế chứng tỏ là các khâu nó phải có tính liên quan chặt chẽ với nhau ấy anh chính xác từ khâu thứ nhất đến khâu thứ 13 là bắt buộc phải liên quan đến nhau nếu không liên quan đến nhau là nó sẽ bị ờ, bị lệch và nó dẫn đến ờ, một cái sản phẩm có thể nó sẽ bị hỏng là mọi người phải phối hợp rất là chặt chẽ với nhau Đúng thì mới ra được một cái tác phẩm như thế Đúng rồi. vâng ạ thế thì sau khi mà mình ờ, đục thành hình như thế sau thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ làm cái công việc gì ạ? À, đến bước uh, tiếp theo là sau khi mà mình đã đục uh, hoàn thiện cái nét này rồi à. thì đến lúc đấy là nó có một cái khâu gọi là khâu cạo nạo uh, cạo cái, nạo um, gọi là cạo nạo thì nó có một cái cái cây gọi là cây nạo ấy cái cây nạo này nó có rất nhiều những cái uh, độ dài to nhỏ đầu cong đầu nhọn đầu vát đầu đứng thẳng đầu đứng chéo Ờ, mình đục bao nhiêu kiểu thì nó sẽ có bấy nhiêu cái cây cạn cây cây cây nạo như thế ví dụ như là đục ờ, một người tay đang xòe ra như này thế phải có một cái nạo nhỏ để nạo vào các cái khe cái tay này hay là mình đục một bông hoa đang ngửa như này thì nó có các cái chân hoa uh, nó chia ra thế thì mình lại phải chế được một cái cây cây nạo đấy để mình lùa nó vào bên trong để mình nạo đấy, thế thì nạo là nó có hai cái một cái là nạo cái nền cái nền tranh nó phẳng Đấy, em nhìn những cái tranh của tranh gỗ bùi da ấy là cái nền nó rất là phẳng đúng không? Dạ. Mà tiêu chí của anh đặt ra là phẳng như gương Phẳng và mịn Ừ, phẳng và mịn, đấy là phẳng như gương Thế còn sau khi mà cạo cái nền nó phẳng rồi ấy, thì cái chân của cái tranh nó phải sạch đấy, Cái chân của cái tranh nó sạch bao nhiêu thì nó phản ánh được cái sự tỉ mỉ và cái mức độ mà mình trau chuốt cái sản phẩm đấy bấy nhiêu Thế thì cái khâu mà cạo nạo là cái khâu mà nó giúp cho cái sản phẩm nó hoàn thiện hơn như là mình xây một ngôi nhà cũng thế xây ngôi nhà rất to rất đẹp rất hoành tráng nhưng mà mình không vôi ve mình không chát để cho cái cái sản phẩm nó hoàn thiện hơn ờ, khoác cho nó một cái áo nó tốt hơn thì chắc chắn như thế là nó cũng sẽ không thể hoàn thiện nó không thể đẹp được ờ, thì đấy là cái khâu mà cạo nạo vâng thì em thấy là mình cũng đã trải qua 6 bước rồi ừ. mà tính ra là vẫn còn tận 7 bước nữa thì em không không hình dung em chưa hình dung ra được là tiếp theo mình sẽ phải làm những cái gì anh ạ đấy là bước tiếp theo sẽ là một cái bước gọi là đánh dây giáp em à đánh dây giáp đánh dây giáp là mình sẽ có rất nhiều các cái loại giấy giáp khác nhau ví dụ như là từ cái giấy giáp mà nó có cái cái, cái hội anh gọi là cái cát của trên cái giấy giáp đấy thì có có cái cát gọi là cát thô có cái gọi là cát mịn thì giấy giáp nó được đánh bằng các cái số ví dụ như là có những cái số như là giấy giáp hai uh, 230 giấy giáp 208 giấy giáp 300 đó, hay là những cái con số nó to hơn thế thì giấy giáp mà uh, càng số càng nhỏ ví dụ như 220 thì uh, cái cát là nó nhiều và nó to thì đánh vào các cái chi tiết nó thô thế còn là giấy giáp cái số nó càng nhỏ càng lớn thì cái cát nó lại càng nhỏ và nó lại càng mịn đấy, ví dụ như là những cái loại mà uh, to gỗ to này đấy, đường nét nó to và mình đánh cái lượt đầu tiên thì mình đánh bằng cái giấy giáp thô ví dụ như mình lấy cái 220 hoặc là 230 mình đánh một lượt đánh một lượt như thế xong thì sau đó mình lại lấy lại cái dây giáp là 400 thì cái cát là nó mịn hơn thì lại đánh lại thêm một lượt 400 như thế thế thì sau hai lượt đánh dây giáp như thế thì cái cái sản phẩm nó cái nền tranh nó rất là mịn sau đó là đến các cái chi tiết của tranh là nó cũng sẽ rất là mịn nó không còn cái vết đục nó không còn cái vết uh, cạo hoặc là nó không còn cái đập nhèm đập nhèm ở trên tranh nữa thì phải có, có hai cái lần đánh giấy giáp như thế thì nó mới ổn được vậy là sau khi mà uh, qua bước thứ sáu là ừ, về cơ bản tranh cũng đã khá là mịn rồi đúng rồi và nó mình, đáp ứng ờ, được cái khâu đầu tiên đấy là mịn sạch sẽ và, vâng, và mình tiếp theo là mình uh, đến bước thứ bảy là đánh giấy giáp thì sẽ là còn mịn hơn nữa đúng không ạ đúng rồi à. sau khi mà đánh giấy giáp thì mình sẽ làm gì tiếp theo có phải sơn không ạ ờ, có sau khi mà đánh giấy giáp xong ấy thì nó có thêm một cái khâu nữa ờ, thì cái khâu đấy là anh gọi là cái khâu mà uh, đục tỉa à. Ờ, bởi vì là sau khi đánh giấy giáp ấy là cái em em hình dung ra là cái đánh giấy giáp xong là nó nó phẳng như này thế thì nếu như mà một cái bông hoa mà nó phẳng như này thì nó không còn những cái uh, cành hoa hoặc là không còn những cái gân của cái hoa đúng không à. đấy thì đến lúc đấy rồi anh gọi là tỉa hoàn thiện tỉa hoàn thiện thì lúc đấy là em phải tạo cho cái gân của cái hoa này để tạo cho cái hoa nó có cái gân xong rồi lại phải tạo cho con tạo cho người chẳng hạn nó có những cái nếp nhăn hay là tỉa các cái nhánh dâu nếu như mà em đánh dây giáp ấy đánh dây giáp thô và đánh dây giáp mịn xong thì dâu ria là nó phẳng hết nó nó phẳng lì như da thế thì bây giờ xong rồi mình lại phải tỉa cho nó thành cái lông mày tỉa ra nó thành cái bộ ria đó, tỉa ra cái bộ quần bộ áo nó có cái bộ uh, giáp sắt hay là những cái chi tiết hoa văn rồng phượng chẳng hạn thì đến lúc đấy là mình lại phải làm một cái khâu gọi là tỉa nét hoàn thiện ừ, thì đấy là một trong những khâu đi dần đến hoàn thiện vâng. Thế thì ờ, sau khi làm như vậy thì bước tiếp theo thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Bước tiếp theo là một trong những cái khâu ờ, nó nó mang lại cái vẻ đẹp cũng như là nó phản ánh được cái sự tỉ mỉ của người thợ bùi da này à, cái khâu đấy anh gọi là cái khâu ờ, tỉa chân uh, hay gọi là móc chân tranh uh, móc chân tranh ấy là cái khâu mà anh sẽ phải giả soát lại một lượt uh, là trên bức tranh ngày bây giờ ví dụ như là mình đục một cái bàn tay của một nhân vật đi thế thì khi mà mình nhìn thẳng như này thì nó rất là là ok rồi đúng không tạo gân tạo kiếc ok rồi nhưng giả sử như mình nhìn nghiêng như này thế thì cái phần mà chân tranh nó ăn với với với cái cái cái mặt tranh ấy cái nền cái nền ấy dạ. nó có được sạch hay không à nó có bị những cái phần dám đục hay không à nó có bị những cái uh, nhám của nó còn bị dính ở đấy nó chưa dứt khoát cái nét đục hay không thì khâu đấy là anh phải lấy những cái đục rất là nhỏ đấy, bằng cái ví dụ như là đục bạc hay là đục móng uh, nhỏ hoặc là cái đục tăng này móc từng cái chi tiết đấy lên thì điều đấy là nó sẽ phản ánh cái cái cái công đoạn gọi là uh, mình hơi gọi là là là bới sâu uh, bới bèo tìm sâu nhưng mà vấn đề ở chỗ đấy là nếu như mà mình không làm như thế thì mình không nuôi dưỡng được cảm xúc cho khách hàng bởi vì là khách hàng đâu phải chỉ có nhìn xa đâu có những khách hàng người ta còn muốn nhìn gần có những khách hàng người ta lại muốn nhìn nghiêng có những khách hàng người ta lại muốn nhìn từ dưới lên từ trên xuống đấy thì nếu mà mình ờ, làm chủ quan theo hướng đấy là mình chỉ nhìn thẳng thì nó chỉ đáp ứng được cảm xúc của một người nhưng mà với anh thì anh muốn chinh phục rất nhiều khách hàng và rất nhiều cảm xúc chính vì như thế cho nên là mình sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn nhiều công sức hơn để bức tranh ấy nhìn ở góc độ nào nó cũng sẽ phải hoàn hảo